trôi êm đềm chiều nay nếu em đừng hờn dỗi cách nhau một lần thôi tâm hồn đâu lẽ loi bây giờ tháng mấy rồi hỡi em và nhớ áo em đẹp màu thơm môi tràn đầy ước mơ mai đây anh đưa em đi về mưa sang chiều nắng tàn cho buốt lạnh trong vơi vời để mùa đông buốt giá bờ vai em bây giờ tháng mấy rồi hơi em anh đi tìm mùa xuân trên đời mùa đông chết đi rồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình không nhớ nhau đây anh đưa em đi về mưa răng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình em ơi thôi đừng hờn anh nữa nhìn nhau buồn vơi vơi để mùa đông buốt giá dần mùa xuân mắt em đầy trời sao cho mình không nhớ nhau mùa đông chết đi rồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao